Hello, xin chào các bạn, mình là Chị Anh đây Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình Hôm nay mình sẽ à, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về cách nội dung những cái lệnh trong nhóm là âm thanh này nha Thì trong video trước thì mình để hướng dẫn cho các bạn về cách để mà dùng sử dụng những cái lệnh hiển thị này Như là để kích thước à, thay đổi hiệu ứng màu, hiện ẩn, thay cái lớp này đã đang hiện lên ở trên màn hình này Nói xin chào, suy nghĩ và vân vân thì giờ hôm nay phần nhóm loại âm thanh này cũng rất ít và nếu bạn thấy thích video này các bạn có thể nhấn like share subscribe hoặc là các các bạn nhớ nhấn à, nút chuông để bạn có thể nhận được những thông báo mới của kênh mình nha và giờ bắt đầu nè thì đây thì trong đó lần này thì uh, đương nhiên thì đầu tiên chúng ta sẽ thêm cái lệnh khi bóng vào để có màu xanh này về rồi là hai cái lần đầu tiên ba cái lần đầu tiên này nên nó sẽ liên quan chính vào cái nhóm loại âm thanh mà nhiều người thường dùng đầu tiên là phát âm thanh nè thì một khi mà mình bắt đầu tạo ra một cái phần mềm nào đó ha à, một cái chương trình nào đó trong Stripe thì sẽ có mail này tên Stripe một về trong phần âm thanh chúng ta sẽ thấy một cái dạng âm thanh là mèo và khi chúng ta chơi thì nó sẽ như thế này như vậy đó thì cũng trong một trong những cái video hướng dẫn Scratch trước thì mình cũng có nói cho các bạn về cách sử dụng những cái lệnh này như là nhanh nè cầm lại to hơn robot hoặc là có thể đẹp ngược và mình có thể quay trở lại bên cách này bây giờ cái lệnh này thì đúng như cái tên nó thì nó sẽ phát âm thanh meow như thế này như vậy á thì mình có thể dùng nó trong cái việc nó không có hợp phát lên nhạc rồi giúp chúng ta trong việc hợp phát lên nhạc nền âm thanh hay là cho nó nói chuyện như là mình đồng tiếng vô đây như là uh, xin chào hello oh. có thể ghi âm vô đây đỡ vào đây và mình có thể phát ra ví dụ như mình thêm một cái âm thanh khác là âm thanh gì đây vậy à đây thôi mình đỡ cái này nha như thế này và mình có thể thay đổi thay đổi cái ờ, âm thanh đây thành led à, ờ, bằng cách nhấn nút bù trên này và thì chạy đó như vậy đó và của cái nút lượt phép âm thanh này nó cũng giống y hệt nhưng có điều nó khác là chỗ nó đến các chữ đến hết là khi như thế này đầu tiên là mình ờ, nói meow đúng không cái là meow rồi ở đây đây và khi mình nhấn nút đây thì phép meow về một đỡ thì một cái là à, xin chào đó nó sẽ vừa phát ra nó sẽ vừa nói xin chào nhưng giờ mình sẽ đổi lần đây là trên là đây đến hết nó chỉ có chữ đến hết đâu rồi khi chạy đó cái bạn thấy cái gì lạ không thì nó có cái viên này đấy nó sẽ chạy cái lần đây trước chạy lần dưới sau có nghĩa là nó sẽ phát lên nó phát lên tiếng mấy eo trước rồi nó nói chuyện xin chào sau Nơi này thì hai lời này nó khác biệt là cái lời về phép âm thanh miêu này đơn hết thì nó sẽ phép âm thanh đơn hết là nó sẽ phép và nó chơi nên mày nó phép khi nào mà âm thanh nó kết thúc rồi ấy, thì nó mới chạy những cái lệnh ở sau còn đây là phép âm thanh thôi nó chỉ thông báo cho nó phép âm thanh cho nó không có cho nó đợi cho đến khi âm thanh nó kết thúc đó như vậy đó đây còn cái lệnh ngừng một âm thanh kiểu như thế này đây người hoàn thành đấy các bạn có hiện như thấy một cái tiếng lóc nhỏ trong trong tiết tác xong rồi nó biến mất thì cái nghĩa kiểu như là ngừng một âm thanh này nó sẽ ngừng luôn cái âm thanh mèo này như khi là đó khi mình nhấn cho nút ngừng một âm thanh thì nó sẽ ngừng luôn hẹn là led bên đâu vậy đúng không mình nhấn vào đó mình nhấn nút ngừng một âm thanh thì nó sẽ tắt hết cái âm thanh đó luôn để sẽ không như thấy gì còn cái mấy cái lợn này thì nó cũng y hệt tương tự như là cái à, thay đổi hiệu ứng cái con mèo ấy mình gật thể thay đổi màu đồ vào nhưng cái này nó sẽ thay đổi hiệu à, thay đổi với âm thanh như alert à mình thay đổi hiệu ứng cho đổi đợi mình đợi miêu rồi đó sau khi bắt đầu thì nó chỉ reset là chứ mình à, đặt 50 thôi đó thì nó chỉ nhanh hơn giống như uh, cái nút uh, chạy nhanh ở trong này à đấy chỉ như vậy đó vậy khi chạy à đó, nó sẽ chạy nhanh keo đồ á còn cái bộ bên trái phải thì nó cũng uh, ờ, các bạn chỉ hơi mà khó mà có thể nhận ra được thì khi nhấn bên trái phải 100 đi mình nhấn đó là nó sẽ phát âm thanh ra ở bên phát âm thanh loa mình này thì phát lại ở bên phải chứ không có bên trái còn khi mình đặt à, nó sẽ bình thường đúng không mình đặt âm 100 thì nó sẽ phát ra ở loa bên trái chứ không có phát ra loa bên phải nữa kiểu như vậy đấy và đây là hiệu ứng à mình có thể xóa hết âm thanh đi như thế này đây à, thay đổi ứng cao độ một lượng là 50 đây đây à, 20 mình copy nó xin chào mình tên là gì ví dụ như thế này rồi mình đặt cái độ âm thanh này keo lên ok đấy mình cần là xóa hiệu âm thanh xóa vậy đó mình cần xóa hiệu ứng âm thanh của nó như thế này một cây chạy đi đấy đấy nó, nó kiểu như vậy hồi khi mà mình xóa nó, nó chỉ nó bay lại bình thường nó không có thêm đồ canh rồ nữa là như thế này và kiểu như chúng ta à, thêm một cái à, âm âm nhạc như phần lướt này, đây chỉnh thành Bubenova nha rồi nó tiếng to lắm đúng không nè Chúng ta có được thay đồ ong lường là như thế này Đó Đó chúng ta có được làm nhỏ lại Kiểu như vậy á Và chúng ta có thể đặt ong lường cao hơn Như thế này Đặt ong lường à Chúng ta có thể đặt lên 50 cho nó nhỏ lại Thì chín chín được Không nó chỉ không có to hơn 100% nó sẽ bình ong bình thường là cao nhất rồi đấy vậy chúng ta có thử có một cái biến ờ, âm lượng chúng ta xem âm lượng nó như thế này đó như vậy đúng không chúng ta đặt cái mươi nó nó giảm lại thành cái mươi đó kiểu như vậy và họ tất cả những lời mà chúng ta có thể dùng trong giống hiển thị âm thanh như là, như là chúng ta có thể phát chúng ta có thể dùng đã đỡ phát là cái nhạc nền cho nó xem sinh động như thế này bắt đầu thanh full senuva à, ờ, rồi à, coi cái sinh thế nào đợi đây chúng ta nói xin chào rồi à, phát ra âm thanh miêu đây mình sẽ phát xin chào là phát ra ông thanh miêu về trên màn là gì nó sẽ có nhạc về sẽ có tiếng con này kêu lên khi mà đã nói xin chào về tên là gì và như vậy đó có thể làm một cuộc hội thoại giữa đó và à, bên đây cũng là kết thúc video thì nếu các bạn thấy thích video này thì các bạn nhớ nhấn like hoặc là nhấn subscribe để mang mình có thêm động lực để làm thêm những video mới nha và trong video sau mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về những cái ờ, phần lệnh điều khiển đó nha bây giờ xin chào các bạn và tạm biệt